Sau đây chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ OXZ để cho hai vectơ U có tọa độ là 4, 2, 5 và vectơ V có tọa độ là 3, 1, 3. Khi đó độ lớn của vectơ UV có hướng là bao nhiêu? Bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này. Vậy để tính độ lớn của tích có hướng của hai vectơ UV thì trước hết chúng ta cùng tính tích có hướng của hai vectơ UV là bao nhiêu? thì trước hết thì hướng dẫn các em tính tay trước sau đó sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính thì việc sử dụng máy tính chỉ áp dụng trong cái ví dụ này thôi nhá vì nó cái, cái nó khá cái, cái những cái ví dụ này khá đơn giản chúng ta không cần thiết dùng máy tính đâu Đấy, bạn nào mà yếu quá mới phải cần dùng thôi Đấy. thì à, trước tiên này chúng ta sẽ tính vector uv có hướng thì à, hướng dẫn cách tính này u này nó sẽ bằng 4 2 5 còn vector v vector V sẽ bằng 3 1 3 được chưa nào bây giờ em ờ, cách làm là các em viết cái hai vectơ ra ta không cần dùng định thức nữa đầu tiên này ta bịt cái đầu tiên vào nhá Đó, bịt cái đầu tiên vào UV này có hướng này nhớ nó sẽ là bằng một vectơ bịt cái đầu tiên vào đúng không còn hai cái thằng này ta xử lý với nhau ta lấy này 2 nhân 3 trừ đi 1 nhân 5 2 nhân 3 là 6 chưa trừ 1 nhân 5 bằng 5 6 trừ 5 sẽ bằng bằng 1 rồi tiếp theo biệt cái số 2 vào biệt cái số 2 vào đúng không ta lấy này 3 4 4 nhân 3 bằng 12 12 trừ đi 3 x 5 trừ 15 12 trừ đi 15 thì sẽ bằng trừ 3 nhưng mà cái giữa ta sẽ phải đảo dấu đi đúng không thì sẽ còn 3 chú ý nhé cái giữa thế đảo dấu đi ta để nguyên vị trí nhé ta, ta không cần đổi Z với, với, với x cho nhau ta cứ để nguyên này ta lấy 4 nhân 3 bằng 12 trừ đi 3 nhân 5 bằng 15 12 trừ đi 15 thì bằng trừ 3 ở giữa ta nhân với âm 1 vào đảo dấu đi đấy thì bằng 3 nào tiếp tục cái cuối cùng thì ta sẽ bỏ cái trùng Z đi đúng không nào ta lấy 4 nhân với 1 thì bằng 4 4 trừ đi 2 nhân 3 bằng 6 4 trừ 6 thì bằng trừ 2 em hình dung thế nào đấy Vậy tích có hướng của hai vectơ UV sẽ bằng 1, 3, trừ 2. À, ờ, như vậy người ta hỏi độ lớn tích có hướng của hai vectơ này thì độ lớn của U, V. Đó. Sẽ bằng căn bậc 2 của các hoành độ cộng nhau bình phương. À, hoành độ cộng tung độ bình phương cộng với này cao độ bình phương. Đấy. Thì bằng 14 trong căn. Đó. Như vậy độ lớn này sẽ bằng căn 14. Do đó ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chọn đáp án A.